và là trước mặt tầng 1 ngôi nhà thì hiện tại chúng tôi đều ốp uh, gạch cửa uh, phần phần cửa là cửa sắt hộp uh, sơn tĩnh điện và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong của tầng 1 ngôi nhà bên trong của tầng 1 ngôi nhà thì toàn bộ không gian được chúng tôi làm để chỗ để xe đây các bạn có nhìn thấy đây là gian để xe ở phía bên ngoài rất là cao giáo và rộng rãi và tiếp theo đây là chính là phòng à, để xe phía bên trong bao gồm à, hệ thống à, đèn chiếu sáng đây là một ô giường trời Rồi, đấy. đây chúng ta nhìn được bên trong ra ngôi nhà này hiện tại là ờ, có 10 phòng ngủ các bạn nhé tất cả là đều khép vệ sinh khép kín và bao gồm quả bệ bếp chậu rửa đây là phần cầu thang bộ đều làm từ đá tự nhiên đá bình định và bên này là phần cầu thang máy à, tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 và cầu thang bộ Tầng 2 của ngôi nhà thì à, chia làm hai phòng ngủ một phòng ngủ phía trước đây các bạn có thể nhìn thấy cũng bao gồm bếp này bồn rửa này điều hòa nhà vệ sinh và kho để đồ đây chúng ta tham quan vào trong à, nhà vệ sinh hệ thống à, bồn cầu đồng hồ nước cửa sổ thoáng này hệ thống lavabo đây chúng ta còn nhìn thấy và bên này là phần bếp mặt đá ở ghế là tủ nhung kính chậu dưới nắp đây điều hòa rất là mát và tiếp theo là phía phòng ngủ bên trong ngủ bên trong thì cũng bao gồm ờ, thiết các thiết bị như vậy và có thêm được một cái kính trời đây chúng ta có nhìn thấy đây, ra ngoài đây là nhà vệ sinh và trên này là kho để đồ Và vâng, tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên uh, tầng 3 trên tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6 thì chúng tôi đều uh, thiết kế như vậy không chia hai tầng hai phòng ngủ từ tầng 3 ờ, này chúng tôi đua ra nó được rộng hơn nên là phòng rộng 25 mét vuông và nhà vệ sinh nữa nhà vệ sinh riêng biệt nha các bạn này chúng ta có thể ngắm lại không gian của cái phòng này rất là rộng và đây là phần bếp và phần à, cửa sổ như ra ngoài điều hòa à, bên này là một phòng ngủ phía bên trong cũng như vậy và tiếp theo đây chúng ta sẽ đi vào tham quan gian bên trong của thang máy đây chúng ta sẽ di chuyển bằng thang máy nhé đây chúng ta nhìn thấy à, đều trong bị thang máy rồi chúng ta lên thử tầng 6 đi cabin rất rộng máy thang máy chạy rất là êm đây là trên tầng 6 cũng bao gồm à, hai phòng ngủ như vậy các thiết bị đây hệ thống à, lan can của cầu thang đây là giếng trời của ô cầu thang này và bên này là đường à, lên trên à, mái ở tầng 6 ở đây phòng ngủ phía trong À, tôi xin tổng hợp lại về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 52 mét vuông sổ đỏ và hiện tại là chúng tôi đang à, xây dựng 6 tầng mỗi tầng chia hai phòng ngủ và tổng là được 10 phòng khép kín đầy đủ tất cả các thiết bị uh, trong phòng rồi nhà thì nằm ngay ở ngõ của phố Triều Khúc gần à, cụm năm trường đại học lớn à, và các công ty nên à, tập trung khá đông người đi làm và sinh viên thuê trọ rất là phù hợp với lại các khách hàng muốn đầu tư kinh doanh lâu dài ngoài ra thì một số khu vực khác thì bên tôi cũng đang ờ, đầu tư xây dựng dạng chung cư mini như này nếu các bạn quan tâm uh, các sản phẩm khác thì có thể là đăng ký kênh ấn theo dõi và uh, nhấn vào biểu tượng chuông để được nhận thông báo của các video khác thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại